thánh thơ từ thiên đình bài số 21 thượng giới ban thơ giáng lúc 3 giờ 13 phút ngày 16 tháng 11 năm 2021 Thượng giới bàn thơ từ trên thiên đình bán xuống nhân gian vần thơ chặt lọc từ những tư tưởng cao quý của trời để dạy nhân loại sống theo luật trời luật của không gian luật của vũ trụ luật của ta bà mà cùng hợp nhất thì đó là lúc trái đất thiên đình sẽ hòa thần một con ơi thời thế hiện đang xoay vần để người cõi trần biết được thiên cơ đang đà chuyển xuống để cho con thơ học bài lần cuối cho con biết đường tìm về bản thân xa lìa cõi tạm hợp với chân như con ơi thời nay như chim không cấn như kiến không tổ như nhà không nóc người người cùng khóc bởi vì trời đất quyết sẽ không tha những kẻ sai lầm bước đi trong dục với tâm vô định của người trần thế rồi đây trời sẽ lận bán hết thảy tầng lớp chúng sanh đều phải quay đầu những ai cứng cổ chẳng còn chỗ tha nước nga trung cộng rồi đến trung đông chạy sang châu mỹ thế chiến ầm ĩ lòng vòng quẩn quanh như gà mắc tóc chẳng tìm lối ra đến khi chiến sự nổ ra tới ngày thì mới nhận thấy nguyên tử hạt nhân chỉ là trò đùa của bầy có nít chẳng lợi ích chi mà chỉ làm cho dân tình khốn đốn thế giới đảo điên con người ngu si nên cứ đi tìm những điều chẳng có tiền tài danh vọng dù có chất cao cũng chỉ ảo ảnh cho thân tạm thời rồi sẽ biến đi về cùng với đất tài nguyên vô tận ngay ở trong mình mà cứ loay hoay thật tình lục đục suốt tháng năm dài tài nguyên đó chính tình yêu vô tận trong mỗi chúng sanh mới giá trị thật vĩnh hằng mãi mãi nếu biết bao dung ban rải tình thương người người an vui đong đầy hạnh phúc như ngày thánh đức